44 nổ về cho chúng ta một nháy anh em nhé và ngày hôm nay thì lô tô kép và lô tô nổ về cho chúng ta hai nháy rất chi là khô khan phải không anh em Vâng và xin chúc mừng những anh em ngày hôm nay đã chiến thắng con ba càng 326 và những đầu lô tô một nháy hai nháy anh em ạ. Và ngày hôm qua thì đội ngũ giải mã con số đã bắt cho anh em trên diễn đàn công khai con độc thủ lô 45 lốt 54 phải không anh em?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 tôi sẽ lấy duy nhất giải 3 duy nhất giải 3 này anh em nhé tôi sẽ giải 3.1 thì tôi sẽ đi bắt con 3 này kết hợp với giải 3.4 tôi sẽ bắt con 8 này xin lỗi con 2 này anh em nhé đấy 3 gấp cho 2 ngày sau sẽ nổ về 3223 phải không anh em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 rất chi là rực rỡ và tưng bừng anh em nhé và ngày 28 tháng 7 năm ghép số 8 ngày sau sẽ nổ về 5885 anh em ạ cầu kèo chạy có thật 100% anh em ạ rất chi là rực rỡ và tưng bừng và những ai muốn số đẹp số chuẩn thì hãy liên hệ Zalo 0946 178 633